vì tiền heo chờ kỹ thân ngũ uẩn này cũng như ảo ảnh giàu hư ảnh đi được lúc lâu thân nhấp nháp đến bờ sông thì kheo ấy sữa sông lên bờ dòng nước mạnh nổi bọt trắng xóa bọt nước nổi tiếng mà quán thân ngũ uẩn này cũng bợ như bọt nước vậy bây giờ đức phật tự trong hương thất chùa Chetavada ở Savatthi trước quán thân như ảo ảnh quán thân như nước ngài thị thần thân đến trước mặt vị tỳ kheo và thuyết lên bài kệ phenu măng ca dạ mi măng quý đức tòa biết thân như bọt nước vân vân để sách tấn vị tỳ kheo ấy Thế Tôn nói với bà về kệ thì vị thiệt hảo ảnh ấy đã quả A-la-hán với bốn tuệ đạt thông. Vì ấy lãnh lễ kim Phật rồi ra đi. Chánh văn măng Senupamang Katya Mimang Uditwa Mari chit ham măng Chithamang Apisambuddhano Che Che Toana Marasa bức sắc cả ni a đắc sạn nàng sạn gắt chỉ hề thích vàng phê nụ ba mạng đối các số âm tính cứ tính từ hợp thể phê nụ do từ phê nát cộng mắt nghĩa là tở như bọt nước ví ca giám mi măng hợp âm chằn và im lặng Với các số ít của danh từ nghĩa là thân tính của chỉ thị đại từ ý má quý đi tòa bất biến quá khứ phần của động từ huynh đã tiết do từ quý đã cộng tòa sau khi sau khi hiểu nhận thức chi Chidha của hợp thể danh chi tham á do từ Mary cộng đầm á nghĩa tánh nguyện hư tính chất ảo ảnh Apisambuddhano hình thức giản lược của Apisambuddhamano Apisambuddhamano giải phân từ của động từ Apisambuchati do từ hi cộng sam cộng cộng mà nó là nghĩa là nam tính khi ngộ ra khi hiểu ra chê tòa nó cũng là chê biến hóa của động chinh đá tí tổng tòa bàn á nghĩa sau khi đi ngắt mắt á sở thuộc các số ít của dành từ nam tính mà đó nghĩa là của ác mà phát cà ní đối các số nhiều của danh từ trung tính Obfaka do từ bắt động các nghĩa là những trời qua những nụ qua những mũi tên qua Arasanan đối các số của danh từ trung tính adasa nghĩa là khỏi tầm nhìn sự không thấy Machura chasa của hợp thể danh từ nam tính Machura cha do từ Machu cộng ra cha nghĩa là của thần chết của tử thần Gachihe khả năng cách ngôi thứ ba số ít của động từ Gachati nghĩa là phải đi nên đi nên đi khỏi tầm nhìn nên vượt qua tầm mắt việt văn góc pháp cú 46 ngộ thân như ảo ảnh ngắm mắt chuyển văn imang kai phê nụ ba mang tòa mắt rì chít hàm mang cà buddha marasa tòa chetwana bất trụ ra chắc sẵn rất sẵn năng các được thân này như bọt nước hiểu được tính chất quyển hư thì nên ngắt bỏ những trồi qua ác ma và vượt khỏi tầm mắt thần chết lý giải thân này tính chất quyển hư ở ảnh mỏng manh dễ tan rã ví như bọt nước hình thành rồi biến hoại khi biết vậy ngộ ra vậy thì nên gọi là những chồi hoa của ma ma Marasa Babapha là nói sự luân hồi của ba cõi trục giới vô sắc giới tê phu ấy sự luân hồi ấy do phiền não luân hồi ta hồi cầm má quách phải các bằng thánh đạo Oya na sát nô khi na sát vô hay a la hán gọi là người vượt tầm mắt thần chết nghĩa là vị a la hán đặt đến vô dư y niết bàn không còn tái sinh trong ba cõi luân hồi nên gọi là vượt tầm mắt thần chết biên soạn giáo trình tỳ theo tề siêu sau đây thì tôi xin thay mặt lại tỉnh pháp sư tự. cõi đức phật viên thành chánh diệu pháp cao thâm phân vân chưa chuyển pháp luân phạm thiên hầu phật tâm thành cầu xin bạch thế tôn muôn nghìn ân đức Pháp vô biên mạng túc khai qua, mong ngày chuyển Pháp an tòa, chúng sinh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đó vương cao, đó lạ mặt hồ, đó còn tận đáy vùng nhơ. Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì biết mẫn ngưỡng cầu tế độ, tự thuyền từ của chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thì. tâm phạm thiên vẫn vi trần phụ phục lời thiết tha bi đức sáng ngời pháp vương im lặng nhận lời về vườn lộc giới thuyết trung đạo của vô sanh thế gian tăng tiền vị An Dung rồi từng trống pháp ngọn giáo hóa mở đường độ sinh bởi có tình ngày trước đại phẩm thiên mãi cũng qua hương vị hàng tính mãi mê trần cảnh ít khi tâm phiền kết buộc sân tham còn nhiều như người khen sanh trí tuệ vô biên đường điên biên rồi cứ đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây chánh pháp thịnh hành đạo lành như lai khi thuyết giảng bài học hôm nay Nam Mô Bụt Thầy Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp Kính đại lễ Chư Thịnh Văn Đệ tử Phật Kính chào và Thượng Giác Đẳng, Thượng tổ Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức ở trong rừng. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, Hôm nay chúng ta học phẩm hoa phẩm 4, bài kệ số 3 ở trong 10 ờ, sáu bài kệ của phẩm này tức là thầm vào và đá cầu 46 chúng tôi để như vậy để tiện về cho người nghiên cứu biết được à, mỗi một phẩm như thế này có bao nhiêu câu ví dụ như phẩm sông đối 20 câu thì xong đó một hai ba bốn cho đến hai mươi nhưng mà chúng tôi mở một đơn chúng tôi để thăm ấp đá câu mấy câu mấy kìa để chúng ta biết là câu trong chánh tạng thứ lớp thì trong câu ờ, pháp cú ngày hôm nay chúng ta Đức Phật đã thuyết rằng phi lu pomang kajami bang viditwa marit thamang apisamputhano chetavana marasa papakadi dasanang mechura chasa agachhe biết thân như bột nước ngộ thân như ảo ảnh ngắt trời hoa ác ma vượt tầm mắt thường chết ở trong bài kệ này có nghĩa là imang ca văn phinu pop măng toa khi biết được thân này như bọt nước marichi tham măng hiểu được tính chất quyển hư mà Rasapapakani Chetavana thì nên cắt bỏ những chồi hoa ác ma Machura Chasa Adasanang và vượt khỏi tầm mắt thực chết Và kể này Đức Thế Tôn Ngài thuyết cho một vị tỳ kheo vị ấy sau khi xuất gia và học đi một thiền quán từ nơi đức phật và đi vào rừng hành thiền nhưng trải qua thời gian vì đó không có chứng được đạo quả. à. bèn nghĩ rằng ta sẽ trở về đảnh lễ bậc đạo sư và học lại cái đề mục đó trên nó thuần thục trên đường về thấy hai cái sự kiện thứ nhất là trời nắng nóng vào mùa mùa hè nhìn ở phía trước thì ảo ảnh hiện ra cái danh từ mà gọi là marichi nếu ở trên sa mạc thì chúng ta gọi là thiểm lâu mà cái từ đệ thì khó chúng ta không có nghe ít ít nghe đó từ xưa thôi tức là đi ở thí dụ bây giờ chúng ta đi ở ngoài lộ xe chẳng hạn lộ trắng nhựa đó trời nắng chang chang buổi trưa chúng ta đi chạy xe ở đầu này nhìn tới phía trước độ khoảng chừng hai ba cây số cái tầm nhìn của chúng ta nhìn trên mặt lộ chúng ta thấy loang loáng nước giống như là nước nước ướt là đường ở phía trước gì thì cái đó gọi là ảo ảnh hay là cái cảnh ảo giác hay do ảo giác một nỗi nữa vì thì theo đó vì nó quá cho nên đến cái bờ sông mới xuống tắm và khi mà tắm xong vị đó lên bờ mặc y lại đứng đó nhìn vì dòng sông nước chảy mạnh chảy cuồn cuộn và những cái bọt nước nó nổi lên theo dòng nước rồi nó tan biến thì cảnh tượng đó khiến cho vị tỳ kheo có cái sự chú ý và quan sát cái thân này nó cũng giống như bọt nước chưa ảo ảnh vậy đó thường thì ờ, các những vị tỳ kheo mà đi hành đạo trong rừng và những vị có duyên lành đối với Phật pháp có duyên lành đắc đạo quả nhiều tỳ kheo như vậy đó nhưng mà đức thế tôn ngài chỉ cần thiền với thiên nhãn nhập tiền cơ với thiên nhãn thì ngài thấy hết ngài biết hết Vì tỳ kheo đó đang suy nghĩ cái gì thì ngài dùng tha tâm thông còn vì tỳ kheo đó đang ở trong rừng ở chỗ nào gặp cái sự kiện gì thì đức phật là dùng chi nhãn thấy biết hết và ngài trợ lực cho vị tỳ kheo đó bằng cách là ngài dùng thần thông xuất hiện trước mặt vị tỳ kheo đó trong chốc nhóm và ngài đã xác nhận cái tư tưởng của vị tỳ kheo đó là đúng hoặc giả là ngài thuyết lên một bài kệ để khích lệ để sách tấn hoặc giả là ngài thuyết pháp là cái đề tài khác liên quan đến sự kiện vì tỳ kheo thấy nghe và khi mà đức thế tôn là thuyết pháp nhất người kệ thì thường thì các vị tỳ kheo chứng quả là hán và các và vị tỳ kheo đó đảnh lễ phật rồi ra đi trong trường hợp này quý vị vị tỳ kheo này thấy ảo ảnh hiện ra giữa trời nắng với quán xét thân này vô ngã nhìn giữa thân này thủ cái bản ngã thì cũng giống như là nhìn cái ảnh mà chắc là thật vậy đó rồi khi mà nhìn bọt nước nổi lên trên mặt nước rồi nó tan biến theo dòng nước quán xét cái thân này nó cũng vô thường thì vị tỳ kheo mới vừa suy nghĩ đến chỗ đó thôi đức phật phải xuất hiện và ngài đã thuyết tiếp mà Cetwana marasa bapupakani adas năng senang metura jasa lece ngóc trời hoa ác ma vượt tầm mắt thường chết thường thì đức phật này thuyết hai cái câu sau là hai cái câu rất quan trọng một ngày kệ có bốn câu hoặc sáu câu nhưng hai hoặc là bốn câu đầu là đức phật ngài lý cái cảnh thực tại mà vị tỳ kheo đó đã chứng kiến ngài lặp lại để cho vị đó chú ý rồi ngài thuyết hai cái câu sau để ngài khích lệ sát tấn hướng dẫn cho tu tập mà những vị tỳ kheo mà được đức phật ngài xuất hiện ngài hướng dẫn thì các vị tỳ kheo đủ duyên lành để chứng được đầu quả ở đây thưa quý vị trong thời kỳ này à, cái dĩa nó rồi nó một nước nó nổ lên rồi nó tan tan biến cuộc đời của chúng ta openly với tí chiều và tóc tóc mai nhất đời sống bị hấp dẫn tuổi thọ chẳng là bao nhất là vào cái thời kỳ này con người sống và chết nó gần gũi lắm thú vị cái sự chết cái sự sống và sự chết gần gũi nhau con người ta rất dễ chết khi chưa hết tuổi thọ cũng có thể chết được thiếu niên cũng chết mà trung niên cũng chết lão niên cũng chết cái thân này là mỏng manh do ác nghiệp chi phối cho nên có thể té ngã mà chết hay bị tai nạn bị người ta đâm chém chết hoặc là do bị bệnh mà chết thì chúng tôi phải thường xuyên chúng tôi quan sát như vậy đó rồi à, ngộ thân như quyển cảnh tức là chúng ta hiểu được cái tính chất của thân này nó giống như là ảo ảnh nó xuất hiện giữa trời nắng gắt chính vì chỉ cần tu tập quán hai cái đó thôi còn hai câu sau đức phật đã thuyết là ngày hướng trong vị tỳ kheo ấy đến là quả ở đây là dùng chữ chê to nát gạch chê tức là sau khi chút bỏ rồi hãy đi nên đi phải đi mà xài khả năng cách đó và sau khi cắt bỏ cái gì tức là cắt bỏ cái mầm cái sạch và cốt phật đà lý bởi vì đây là một cái thành một cái cụm từ một cái thành ngữ và cái thành ngữ này bây giờ có chữ bất phát nhưng mà có thêm cái tiết từ ngữ là bát và ở phía sau là chữ cá nữa cho nên bậc bất phát cá bậc bất phát cá như cái tròi hoa bông hoa khi mà muốn trước khi mà nó nở nở bông thì nó phải có cái cái nụ cái nụ hoa hay cái chồi hoa thì nhìn cái nụ hoa là mình biết được rằng là nó sẽ nở thành cái bông hoa cũng khi cũng như khi mà chúng ta tạo thiện nghiệp hay là ác nghiệp là nghiệp hành hay là nghiệp hữu mà có vô minh ái thủ nó trợ duyên thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó là cái mầm của cái sự tái sanh những cái nụ hoa của ma mà gọi là ma rasa pamupakadi theo trong chú giải giải thích tức là nấu đến sự tái sanh hay sự luân hồi trong ba cõi tê phu bất ca ní bất ta ní là dụng giới sắc giới và vô sắc giới và nấu đến cái sự luân hồi đó thì chúng ta phải hiểu rằng là là chính do cái phiền não luân hồi cái lệ so tánh và nghiệp luân hồi tâm quá tắc bởi vì khi có cái phiền não vô minh hay ái thủ là không biết cái đáng biết sống trong cái sự mù quáng thì cái hành động của người đó, đó nó sẽ cái phiền não đó nó sẽ dẫn đến cái hành động mà hành động này chúng ta gọi là sankhara kama sankhara là nghiệp hành hãy không quên là duy cho hành rồi hành đó mới tạo ra cái thức tái sanh cái thức đó mới duyên danh sắc danh sắc duyên lục nhập lục nhập mới xúc xúc duyên thọ thọ duyên ai ai anh thủ thủ duyên hữu vô vân như vậy thì những cái trời hoa của ác ma đó là chúng ta phải hiểu những nụ hoa của ác ma chúng ta phải hiểu là trí sanh thức là cái sự tái sanh dẫn tái sanh ở trong các ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới và đức phật ngày dạy phải cắt nó phải cắt bỏ nó cắt bỏ những nụ hoa đó đừng để cho nó, phát triển nó sinh sôi nảy nở nữa khi nào mà cắt bỏ được những trầu hoa ác ma tức là cắt bỏ được cái phiền não luân hồi thì lúc đó sẽ đoạn diệt cái nghiệp luân hồi và cái nghiệp luân hồi thì đoạn diệt quả luân hồi tức là thiết kiếp sống mới ở trong tương lai và thưa quý vị cái câu chót đức phật ngày dạy adasana machura chasagache tức là vô tận vô tận thực chất cái ý vô đối đấy, khi mà có người bị phiền não chi phối rồi tạo nghiệp đưa đến quả diệt thục thì trong cái quả diệt thục đó nếu có những cái ở làm việc có thí sinh thí là cái tâm tục sinh hương bị lĩnh quẩn luôn hồi cũng do do vì cái đó à, khi mà mình còn có sự tánh sanh còn bị phiền não ma chi phối thì như vậy gọi nôm na hay là ám ám chỉ thì chúng ta nói rằng ám chỉ cho cái trường hợp này chưa thoát được cái tầm mắt thường chết chưa vượt khỏi được tầm mất thành chất dầu tái sinh ở cảnh nào đi nữa thì vẫn bị phiền não ma chi phối nếu mà chưa cái chấm dứt được cái sự tái sinh khi mình loại bỏ được cái mình hay là những cái nụ trồi của hoa ác ma tức là chấm dứt cái sự chấm dứt cái sự tái sanh trong ba cõi thì lúc đó mới gọi là vượt tầm mắt thực chất bởi vì niết bàn là vô sanh mà hãy là vô sanh thì bất diệt không như phàm phu chúng ta còn cái sự tái sanh là còn cái sự đoạn diệt còn cái sự chết hãy có sanh thì phải có tử và nó cứ luân hồi như thế mãi dưới đây thưa quý vị trong hai cái câu sau nếu mà nói về một người một vị hành giả tu tập mà đạt đến cái đỉnh cao nhất trường hoa của ác ma vượt tầm mắt thần chất thì đó là quả vị a la hán nhưng đây chúng ta lấy cái trường hợp cái quả vị a la hán để chúng ta làm cái mục tiêu chỉ là có mục tiêu thôi thú vị là mục tiêu để chúng ta thực hành những cái thiện pháp ở trong đời sống bình thường của chúng ta khi mà chúng ta chưa đạt đến cái quả vị giải thoát thì ít ra chúng ta cũng thực hành trong hai điều khi bằng quý Nibbang Viditta cái mình biết thân như bọt nước thân như ở ảnh Khi rồi chúng ta tu tập thì chúng ta quan sát cái tên đó Nó cũng có lợi ích và Nó gần kề với đạo ngoại giải thoát trong tương lai khi đức phật giải thuyết bài kệ này <clears throat> cho vị tỳ kheo đang hành đạo trong rừng nhưng trong bài kệ đó vẫn có lợi lạc cho chúng ta chứ không phải là đức phật giải thuyết 84 ngàn pháp môn là thuyết cho ai đó cái pháp môn này thì pháp môn khác không được quyền sửa đổi đức phật ngài không có ngại cái chuyện đó muốn sửa cái chi thì sửa tức là chúng ta tu tập chúng ta quá đặt nặng về cái hình thức đó, thưa quý vị Cũng như khi chúng ta bỏ qua những cái cơ hội để chúng ta huấn luyện cái nội tâm này thường thì trong các cái câu pháp cú là đức phật dạy cho chúng ta về cái cách tu tập mà đôi khi chúng ta đọc qua chúng ta bỏ chúng ta không để ý tới nhưng mà thực ra thì các cái câu nó rất là quan trọng nếu chúng ta tu tập mà chúng ta quán tưởng thường xuyên chúng ta biết cái thân này như một nước cái tánh tạm bợ vô thường của cái sắc thân này chúng ta sẽ không có đắm gì cái thân này gọi là biết thân như một nước đúng là chúng tôi quán về cái lý vô thường của thân này còn ngộ thân như như ảo ảnh đó là chúng ta đã quán thấy cái sự vô ngã vô ngã ở trong cái cái pháp vô thường cái phàm phu của chúng ta hãy khi mà chúng ta không nhận thức được cái vô thường vô ngã thì chúng ta dễ sinh ra những cái thứ phiền não như chúng ta trách thủ ham muốn vì danh vì lợi ham muốn cái sắc thân này còn khi mà chúng ta đã biết cái thân này như một nước ngộ thân này như ảo ảnh để lúc bây giờ cái sự tu tập của chúng ta nó mới có cái sự tiến bộ được nhưng không phải là một cái việc khó nhưng mà thông thường kẻ phạm phu của chúng ta không có đủ nghị lực để chúng ta quán nhìn sâu sắc và lâu dài chúng ta nghe chúng ta hiểu được nhưng mà sau đó thì chúng ta không siêu quán có chăng đấy thì cho đến khi nào mà chúng ta quá khổ đau thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy chán chứ chúng ta không có nhìn thấy trước được như đức phật ngài dạy chúng sanh có bốn hạng giống như là ngựa có con ngựa thế mà người ta bắt yên vào trên lưng ngựa thì con ngựa nó biết một phận là nó chạy cũng như cái người tu có người cái căn duyên dày cái thiện duyên họ đã đào tạo trong quá khứ nó có cái sức nặng cho nên mặc dù khi còn trẻ còn khỏe nhưng mà được nhắc đến biết thân như bọt nước ngộ thân như quyển như ảo ảnh thì người đó tự hiểu thấy đời tạm bợ vô thường cái cái pháp hữu vi này nó vừa ảo ảnh nó xuất hiện đó rồi mất đó hồi còn trẻ vẫn có thể quán thấy điều đó đến người này hữu duyên còn như chúng ta bây giờ đó thì nếu như chúng ta còn trẻ còn khỏe thì kêu chúng ta cái thân này như nước nên hiểu cái thân này như là ảo ảnh chúng ta không có chịu quá không có chịu hiểu được bởi vì tủ trẻ đã trôi qua chúng ta đang sung sướng cho nên chúng ta không thấy cho đến khi nào mà thấy rơi vào cái tình trạng bị bệnh hoạn già nua rồi sắp chết thì lúc bây giờ mình mới thấm thía cái điều mà đức thế tôn dạy biết thân như một nước ngộ thân như như ảo ảnh chúng ta mới hiểu được có cái hại người thứ hai giống như con ngựa khi mà mắt yên vào nó chưa có chịu chạy đến đến khi nó thấy bóng cây roi hoặc là khi người ta quất mạnh một cây roi thì đã có cái tiếng rồi nó xe gió và như vậy thì khi mà thấy khi mà nghe cái tiếng rôi hoặc là thấy bóng cái rôi thì mới chịu chạy cũng như ở trên thế gian này có hạng người chừng nào mà khi mình họ được nghe được thấy ở chung quanh hoặc là trong xóm đầu trên xóm dưới một con người bị già bị bệnh bị chết thì lúc bây giờ người đó mới ý thức được cái sự tu hành biết thân như bọt nước cổ thân như như ảo ảnh nhưng mà có hạn ngựa thứ ba đó y vào chưa chịu chạy thấy bóng rồi chưa chịu chạy và cho đến khi nào mà nó bị quất một rồi bị cái người phu xa quất một rồi đau điếng thì nó mới, mới bắt đầu chịu chạy cũng như có người ở trên đời này khi sinh ra ma cái tận ngũ quẩn chưa biết nước nước chưa nghĩ rằng nó như ảo ảnh và khi thấy người khác già người khác bởi người khác chết nó cũng chưa nhận ra được là một nước là ảo ảnh đến trừ khi mà bản thân của họ bị rồi thì lúc bây giờ là bọn họ mới ngộ ra được nhưng dù sao nữa cái này cũng tốt còn cái trường hợp mà có hạng người thứ tư là là con ngựa trứng như con ngựa trứng không có dùng xài được bởi vì nó trứng nó không có chịu chạy dù đánh nó chết nó cũng không chịu chạy cũng như con người trong đời này không có tu tập được không có suy nghĩ thấy viết thân này như một nước không có ngộ ra thân này như ảo ảnh là họ chỉ biết tranh danh đoạt lợi hoặc là họ chỉ biết đi làm đụng vất vả sáng lý vừa mưa khổ như vậy mà họ không ý thức được và do không ý thức được cho nên họ cứ tiếp tục làm ác ác hạnh về thân vì khổ vĩ họ cứ là cho nên trong bốn hạng ngựa đó thì hạ thứ nhất là thuộc về chúng sinh thuộc dạng bồ tát vừa khi có cái thân này đã biết là khổ mình lo tu hành còn có hạn chúng sanh đó chừng nào thấy người ta bị già bị chết thì lúc bây giờ mình mới cảm thấy ngao ngán cuộc đời và mình quấn tu hành chứng đạo quả còn khi mà tự mình bị già bị bệnh bị chết lúc về tự mình mới nhận ra được cái tính chất vô thường vô ngã của thân này nhưng mà dù sao nữa cũng tốt vậy mình không có được nhạy bén bằng vị bồ tát vừa có thân của quẩn là quán thấy cái sự khổ rồi mà cũng không được như hạng người thứ hai là chỉ nghe thấy người khác bị là ở đây là mình nôn mình nôn đau lo tu hành mà đợi đến khi mình bị chất ngã đó thì có chất ngã lúc đó mắt mới nhìn sáng suốt còn khi mà chưa chất ngã thì mình chưa có nhìn đâu chưa có nhìn sáng suốt được nhưng mà dù sao đi nữa thì cái hạng người thứ ba mặc dù nó tệ hơn cái hạng người thứ nhất nhưng mà cũng giỏi hơn chúng ta nhiều nhưng mà trong bốn hạng đó thì chúng ta đừng giống như là cái hạng thứ tư là dầu cho đến chết cũng quỳ xuống đó đó nhất định là không chịu chạy nhất là con ngựa nó gặp cái gì nó sợ đó gây cái ấn tượng cho nó thì nó sẽ bỏ chủ mà nó đi thì cái việc tu tập đó thưa quý vị chúng ta biết cái thân duyên của mình nó kém nó chưa có được thuần thục khi có thân chúng ta đã nhận ra được cái thân như nó vô thường nó dễ tăng rã như bọt nước hay là ngộ thân như ảo ảnh chúng ta chưa thế thì chúng ta phải tập cứ nghĩ mỗi ngày chúng ta tập quán xét mỗi mỗi ngày chúng ta tập quán xét cái sự vô thường của thân này chúng ta quan sát cái tính cách hư ảo của tâm này Bây giờ như vậy lâu ngày chúng ta quen đi rồi khi quen đi rồi đó thì dần dần chúng ta sẽ có cái khả năng chúng ta đoạn trừ những cái mầm mẫu sanh tử khổ tức là chúng ta đoạn trừ phiền não luân hồi và chúng ta đoạn trừ cái nghiệp luân hồi và khi phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi đã được đoạn trừ thì không còn cái sự tái mà khi không còn cái sự tái sanh nữa thì được gọi là vượt tầm mắt thần chất tức là không có bị thần chất nó chi phối nữa chỉ là như vậy chúng tôi xin được ờ, kết thúc bài giảng hôm nay ở đây và bây giờ thì xin được Vương Tĩnh Hòa Thượng Giáo Đẳng chia sẻ thêm một vài điều về cái câu pháp phú này xin thỉnh Hòa Thượng Sa thú à, kính trình à, Hòa Thượng à, Thầy Sư à, cái bạch Hòa Thượng là trước khi Hòa Thượng đi nghỉ đó à, hòa thượng quan hỷ à, hòa thượng quan hỷ à, giải thích cho một điểm chúng ta có cái chữ à, chắc à, chúng ta gọi là thành chết đó. thì à, bạch hòa thượng là à, ở đây là một cách nói có tất cách là nhân cách hóa để về sự chết hay là chúng ta có uh, hay chúng ta có thực sự có một vị uh, thần chết uh, theo trong trong trong trong kinh điển Phật giáo đề cập xin nghỉ uh, giải thích về điểm này rồi sau đó thỉnh sư huynh đi nghỉ Kính bạch chư tăng Kính thưa quý vị Ở trong kinh điển thì uh, Ra Chát chim vương thì có tức là những người gọi là cái hạng và xoa hung dữ họ sinh xuống dưới địa ngục họ đi xuống địa ngục để họ hành hạ các cái chúng sinh tạo ác nghiệp sình xuống trên đây gọi hỏi là Yama ra chát có nhưng mà mấy chú ra chát chết tùy theo mỗi người ở phương đông của chúng ta thì chúng ta gọi thần chết theo cách khác và chúng ta minh họa theo kiểu khác còn ở phương tây thì khi thần chết là họ vẽ một người cái gương mặt giống như cái đầu lâu giống như cái sọ sọ giống như cái sọ vậy chứ không phải mặt này da thịt rồi họ trùm đầu họ phủ tay chân xuống bằng cái tấm vải trắng nhưng mà tay kia họ cầm một cái cái lưỡi hái mà thứ lưỡi hái vươn tay thưa quý vị chỉ là một cái dài rồi ở phía trên nó có cái lưỡi liềm thẳng chứ không phải cong lưỡi liềm thẳng thì cái hình ảnh nó cần chết ấy, người ta vẽ như vậy nhìn vào thì mình cũng biết là từng chết nhưng mà mình cứ tưởng rằng là cái đó là do một vị chư thiên hay là một vị dạ xoa đóng cái vai trò là đi ở à, bắc đi bắt người thực ra khi mà chúng ta đọc ở trong những cái câu chuyện cổ tích ta nói thần chết tức là người ở dưới cõi âm nhận được lệnh của vua của diêm vương giao cho cái trách nhiệm cầm sổ sách để xem coi người nào đã tới số rồi lên bắt họ chết thì cái người mà xem sổ sách đi lên để bắt người hết tuổi thọ chết thì gọi đó là giống như là thần chết thần chết đến gõ cửa đến kêu nhưng mà trong Phật giáo thì không có cái chuyện đó đâu thưa quý vị bởi vì cái cái sự chết ấy, hãy khi mà con người sống mà hết tuổi thọ hết phước hết tuổi thọ hoặc là do nghiệp ác nó trổ quả chắc đứt gọi là chết chết yểu chết bất đắc thì tử thì khi mà hết phước hết tiểu thọ thì chết cho nên chúng sanh tự chết chứ không có ai không có thần chết một vị thần nào mà làm cái công việc cai quản cái việc đó bởi tại sao thưa quý vị con mũi con ruồi nó cũng có cũng có chết mà chẳng lẽ cái mạng của con mũi của ruồi nó có bé tí gì đó mà phải làm phiền đến thần chết đi đến để mà kéo nó đi như sao hay là cái lời làm sao nói chung tức là thần chết nếu kéo nó đi hay sao nhưng mà thường thường ở trong ờ, chuyện cổ tích thì thần chết đến là các con người chứ không có kể cái là làm sanh thì ở đây đó từ trước đến giờ chúng ta học chúng ta sẽ nhận ra như là chữ uh, ờ, ờ, mít chuốt cũng là các ngài vậy là thần chết hay là Antako Antako cũng là thần chết là người làm cho chấm dứt cái sự sống hay kết thúc cái sự sống cho nên cả cái cái chữ cái sự chết thường chết nếu điều có nghĩa là hít thở từ giả cái cuộc sống đó từ giả cái thân sống đó để tái sanh vào những cảnh giới tương ứng với quả nghiệp thì như vậy nó tóm lại thì cái cái gọi là thần chất machura trá vân vân thì cái này chỉ là dung thích hóa cái danh từ thôi chứ không phải có một vị thần cai quản cái việc đó theo trong kinh điển Bali như vậy xin kính thỉnh hòa thượng trở lại nam mô bổn thầy nhà hôm nay um, <clears throat> không có vị giảng sư nào trong rừng để tiếp như hòa thượng chúng tôi thì cũng rất muốn nhưng mà lực bất tùng tâm vì hôm nay chúng tôi cũng mới vừa dạy về đi dạy ở tân bình đi dạy tân bình chắc và thử cho đẳng eh, còn còn giới cái quê nội của mình ở tân bình <laughs> chúng tôi bây giờ hàng năm là chúng tôi phải đi dạy trường hạ ở tâm bình kể cũng vui cho quý vị quê quê quán của mình ở đó bây giờ mình xuất gia xong bây giờ mình trở về đó để mình à, hoàn pháp ở đó thì cũng hay dễ cũng hay hôm nay chúng tôi dạy nhiều chỗ chắc qua thượng giác đẳng còn nhớ cái bỏ tháp sẽ là miền tây của ngài Narada ở trên cầu ở trên phà mỹ thuận đó bây giờ bỏ tháp sẽ là miền tây thì được trả lại cho cho giáo hội một phần chứ không trả hết một phần thì để làm nghĩa trang trả lại một phần nhưng mà ở trong tỉnh hội phật giáo thì xây dựng lại cái bảo tháp xá lợi gọi là chùa Phật Ngọc xá lợi miền Tây thì ở chỗ đó cái trường hạ ở đó chúng tôi cũng đến chúng tôi dạy ở đó thì thực ra cũng vui thưa quý vị nhưng mà đều hơi mệt làm việc nhiều quá hơi mệt bởi vì thức khuya dậy sớm cho nên cái sức khỏe nó nó kém đi giờ gần bắc mỹ thuận rồi. bây giờ là cầu mỹ thuận rồi bây giờ cầu mỹ thuận cung thỉnh ờ, hòa thượng trở lại chia sẻ thêm năm mô bổn thầy nha Dạ, thưa quý vị, không biết là Hòa Thượng Từ Siêu nói xong chưa? Quý vị Hòa Hỷ, đại diện chúng tôi bận việc chút. Dạ Hòa Thượng Từ Siêu nói xong rồi phải không quý vị hả? Dạ. <clears throat> Dạ vâng, chắc người tỉnh siêu quyền điện nghỉ. À, ờ, năm một với thầy giác, kinh tịnh lễ uh, chư tục đức, thưa quý vị, Phật tử uh, hôm nay uh, chúng ta học một bài kệ pháp cú mà có lẽ là ờ, với một người đọc kinh sách Phật giáo thì chúng ta nghe rất là quen quen đến độ mà chúng ta nghĩ rằng không cần suy nghĩ nhiều trước ờ, nhất thưa quý vị uh, phải nói một cách rất là thành thật uh, là nếu chúng ta là một người đường thì chúng ta rất là hờ hững đối với cái chết chúng ta có thể nghĩ rằng dường như là mình sống hoài ở trong cuộc đời này chúng tôi có đọc uh, một số câu chuyện về những người bị kết án tử hình và họ chờ lên ghế điện để mà bị xử tử đó thì họ viết thơ lên tố cáo pháp viện để xin ờ, kéo dài bản án hay là hủy bỏ bản án mà hay là thay vì bắt họ phải chết cho họ tù chung thân tức là thà là ờ, kéo dài cuộc sống những năm tháng trong tù hơn là chọn cái chết họ cái sợ cái chết và chúng tôi cũng có tôi rất nhiều phật tử khi mà khi bác sĩ được biết mình là bệnh ung thư và cái chết sẽ chắc chắn đến cái chết đó sẽ đến trong vòng ờ, thời gian 5 tháng 7 tháng một năm hai năm thì thưa quý vị ờ, lúc bây giờ thì cảm thấy rất là chấn động tâm tư mà chỉ nghĩ đến làm sao mình kéo dài thọ mạng càng dài càng tốt tuy nhiên nếu chúng ta không phải là người ờ, mang bản án tử hình hay là được bác sĩ cho biết rằng mình đang có một chứng bệnh đang y và cái chết sẽ đến trong thời gian ngắn nữa thì chúng ta rất là hững hờ với cái chết và chúng ta sống với một thái độ như là đời sống mình sẽ sống rất lâu rất dài trên cuộc đời này và cái chết nó không có gì à, để bận tâm nó không phải là cái ưu tiên của cuộc sống nếu quá lắm thì ai nói cái gì hơi siêu sẹo á thì chúng ta bận tâm một chút bỏ qua thôi câu hỏi mà chúng ta đặt ra tại đây rằng chúng ta có nên chấn động tâm tư khi mà nghĩ đến cái chết không và cái chết nó có một cái ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của chúng ta chúng ta có nên mang cái nhân sinh quan là con người ai cũng chết thì chuyện đó bật lọc làm gì mặc dù từ xa xưa và đặc biệt là trong thơ văn lý trần đó, thì ờ, những nhà sư thời đó dùng cái thành ngữ là sanh tử sự đại và dạ, sanh tử là chuyện lớn chuyện lớn mà chưa có bận tâm thì xá gì là những chuyện tranh danh đoạt lợi trong đời sống này chúng ta có thể nghĩ rằng mình còn sống rất lâu và cái chết đó, nó không thực sự không ảnh hưởng gì trong tâm tư của mình thật ra đó chỉ là một cái cách suy nghĩ lấp liếm ở trên thực tế nếu ngày mai này chúng ta đi bác sĩ họ nói rằng chúng ta bị ung thư và sẽ mất trong 6 tháng nữa thì chúng ta sẽ có một thái độ hoàn toàn khác lúc bây giờ chúng ta nhìn cái chết đó, nó mạnh hơn là chúng ta nghĩ nhiều chúng ta đối diện với cái chết đó, như là một sự đối diện với con mảnh thú làm ít dữ nhiều nó không bao giờ thật sự nhẹ nhàng giống như chúng ta nghĩ trong đời sống hàng ngày cái chết đó là một thứ đề tài của triết lý lúc trà dương tủ lậu không phải vậy mà bây giờ cái chết đó là một thực tế mà tất cả chúng ta phải đương đầu có lẽ vị nào mà đã đọc qua kinh thư ứng bộ phẩm cô xá lát chỉ có một lần vua ba tư đại tức là vua ba sư đã đến gặp đức phật mà nét mặt rất là thiểu não sơ sạc mệt mỏi rồi đức phật hỏi rằng có việc gì mà có vẻ không có tư tỉnh vậy thì nhà vua thưa rằng bạch đức thế tôn con có nhiều chuyện ở trong vai trò của một vị vua từ cái chuyện ở ngoài biên thùy cho đến chuyện nội cung hoàng thân quốc thích chuyện các quần thần trong thứ con cả, đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi nó ngoài sức của mình thì Đức Phật ngài đưa ra một cái dụ ngôn mà dụ ngôn đó là một cái câu chuyện rất là nổi tiếng mà chúng ta được nghe là nếu có một cái tảng đá rất lớn như một hòn núi mà nó lăn từ hướng đông hoặc hướng tây hướng nam hướng bắc nó đến và khi nó lăn đến nó có thể đè bẹp cả vương quốc cô xá lá đè bẹp cả thành xá vá mà không có ai không có ai một sẽ tránh khỏi cái chết thì nhà vua sẽ làm gì thì nhà vua bạch đức phật là nếu quả thật có sự việc như vậy thì con sẽ toàn tâm dành thì giờ còn lại để tu tập thì đức phật đến đây để phước thật ra cái chết đó, nó là một cái thực tại mà không ai trong chúng ta tránh khỏi hết bây giờ đó là câu chuyện mà Đức Phật thí dụ thời xưa nếu Đức Phật thí dụ ngày hôm nay đó thầy ngài có thể nói một cái gì rất gần với chúng ta ví dụ như có một cái thiên thạch khổng lồ và nó đang bay rất gần trái đất với một tốc độ rất nhanh và chắc chắn nó sẽ chạm vào trái trái đất mà vì cái thứ nó quá to lớn nên một khí quyển không đốt hết được và nó sẽ tạo thành một cái sự va chạm mãnh liệt về việc nó có xảy ra bên ngoài và sự va chạm đó sẽ khiến cho tạo nên một cái hiện tượng địa chấn khủng khiếp rồi cái bụi mù á nó sẽ phủ khắp bầu trời của trái đất này thời tiết sẽ hoàn toàn thay đổi nhiệt độ sẽ lạnh xuống như là thời đại băng hà mà không biết bao nhiêu chủng loại trên trái đất sẽ chết sẽ bị tàn phá và cái chết nó sẽ đến với con người đến với nhân loại và muôn vật ở trên trái đất này không tránh khỏi thì nếu chúng ta biết chuyện chắc chắn xảy ra thì chúng ta làm gì sẽ làm gì mình nghe câu chuyện về một hòn núi nghe câu chuyện về một cái thiên thạch khổng lồ những điều đó đó có thể là một vụ ngôn có thể là một cái gì đó xa vời nhưng mà thực tế thì tất cả mọi người đều sẽ chết cái cuối cùng của đời sống của chúng ta là sẽ chết cái chết sẽ chấm dứt tất cả chấm dứt vui buồn đặng thức vinh dục cái chết chấm dứt tất cả những gì mà chúng ta có trong thế gian này những gì chúng ta hoài bổng những gì chúng ta theo đuổi, những gì chúng ta thủ đắc, những gì chúng ta có được, những gì chúng ta vui buồn, thương ghét, tất cả, tất cả nó đều xóa đi bởi cái chết. Và cái chết sẽ đến, không chịu bất cứ ai. Chúng ta những người đã có mặt ở trong lớp học này, dù là chư tăng, dù Phật tử, dù nam hay nữ, già hay trẻ, dù là ở Việt Nam, ở Ờ, ở, châu mỹ ở bên châu úc châu âu tất cả không ai trước chúng ta mà sẽ có mặt ở tại đây trong 100 năm nữa chúng ta nói dài như vậy có ai trong chúng ta mà không chết đâu vậy thì tại sao chúng ta phải chờ đến câu chuyện của một thiên thạch chờ đến câu chuyện của một hòn núi chờ đến câu chuyện bác sĩ báo mình sẽ bị ung thư mà chúng ta không thấy được là mỗi chúng ta đều phải chết chắc chắn là sẽ chết cuộc sống thì bấp bênh nhưng mà chết là một điều chắc chắn cuộc sống bấp bênh nhưng chết là một điều chắc chắn nhìn thân như một nỗi biết hơn là hào ảnh một đổi vào ảnh là những gì rất là phù du giả hợp chợt đến chợt đi chợt có chợt không chúng ta sinh ra cuộc đời này bỏ bao nhiêu công sức để xây dựng học vấn xây dựng kỹ năng xây dựng sự nghiệp xây dựng tên tuổi xây dựng địa vị danh vọng tài sản vật chất có lúc chúng ta nên đứng nhìn cái cây mà mình trồng nhìn một bộ bức tượng mình đặt ở đâu đó và chúng ta tự hỏi rằng cái cây này có thể sống được bao lâu bức tượng này sẽ tồn tại bao lâu một bức tượng mà chúng ta đặt thí dụ như bây giờ chúng tôi vừa tỉnh một pho tượng Phật Lộ Thiên đặt ở trong sân chùa chúng tôi bảo đảm quý vị bức tượng có thể tồn tại cả hàng ngàn hàng trăm ngàn hàng triệu năm chúng tôi theo dựng đá đó nhưng cái người đặt bức tượng đó người đặt bức tượng đó người cúng dường bức tượng đó và những người đang chiêm bái pho tượng đó tất cả không có ai sống lâu hết không ai sống lâu hết bây giờ thí dụ như chúng tôi làm trụ trì ngôi chùa ông trong chùa là một pho tượng chúng tôi sống nhiều lắm ba chục năm bốn chục năm đó là sống thọ thật ra đời sống chúng ta nó mỏng manh lắm cái chết là một điều chắc chắn nhưng mà điều mà Đức Phật ngài dạy chúng ta đó là những ai thấy được cái tính cách hư huyễn những ai nhận rõ cái bản chất vô thường mà hiểu hiểu rất rõ hiểu rất rõ thì vì đó đó nhổ được cái mũi tên hoa của thần chết mũi tên hoa là một cái khái niệm mà chúng ta không có không có nghe bao giờ hết ờ, mũi tên đó là một vật bắn xuyên phá gây đau khổ nhưng mũi tên này nó lại có cái hình của một nụ hoa đời sống của chúng ta có rất nhiều sự tàn phá mà chúng ta vẫn nhìn nó đẹp nhưng mà kỳ thật đó chỉ là sự vô thường thôi ai có thể nhổ 10 mũi tinh hoa và vượt tầm mắt cái tử thần thì câu trả lời của Đức Phật là chỉ có những người thắp sáng được tuệ giác và tuệ giác thắp sáng được bằng gì tuệ giác thắp sáng được bằng cái khả năng đối diện với sự thật nhìn vào sự thật thấy được bản chất sinh diệt sự sống thật ngắn ngủi đưa dần đến tử vong không ai làm khác được người hiểu được điều này năng làm các việc thiện vì phúc đức tùy thân chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau đó là cũng là một câu kinh pháp cú khác ba điểm mà chúng ta cần thấy ở tại đây thứ nhất là chết là một thực tại thực tại đó cho dù chúng ta thích hay không thích chúng ta né tránh hay không tránh chúng ta nghĩ tới hay chúng ta không muốn nghĩ tới thì thực tại đó luôn luôn có nó không phải là cái gì mà chúng ta có thể chối bỏ bằng mũi biển không phải là cái gì chúng ta chối bỏ bằng viên thuốc ngủ có cái gì mà chúng ta không muốn nhìn bằng một ly rượu uống cho sai là chúng ta không nghĩ thế không nó biết mất không cái chết đó là một thực tại không ai trong chúng ta tránh khỏi tất cả chúng ta rồi sẽ chết đều chắc chắn điều thứ hai là khi mà chúng ta thấy tất cả mọi người mình sẽ chết đó, thì mình có hai cái trường hợp một là chúng ta sẽ chết bằng thân phận của buôn loài chúng sinh chúng ta đã nhìn thấy đã từng nhìn thấy con cá vớt lên đánh bắt bởi những người bắt cá chúng ta đã nhìn thấy những con vật đưa trên lò sát sanh chúng ta từng đã từng nhìn thấy những người chết đặt vào trong quan tài để chuẩn bị đưa đi hỏa táng hay mai táng thì trong trường hợp đó tất cả chúng sanh đều chấp nhận cái chết như là một điều không thể tránh khỏi ở trong việc phúc lâm chung có vùng vẫy khi mà đối diện với cái chết có sợ hãi như rồi cái chết nó tới đoạt mạng mang đi cho cuộc sống chấm dứt mà chúng ta không chúng ta không làm gì được nhưng quý vị nếu cái chết là một thực tại thì Đức Phật Ngài lại nói cho mình điểm thứ hai mà chúng ta phải để ý là nếu thực tại này được hiểu, được thấy, được biết, được quán triệt được chúng ta thấy Vinitoa ở đây là sau khi hiểu, sau khi biết. Khi chúng ta hiểu biết thấy đó, cái hiểu đó là cái hiểu của tuệ giác. Cái hiểu đó là cái hiểu sống sát. Cái hiểu đó là cái hiểu mà trong kinh Pháp Cú ở một đoạn khác. Đức Phật có dạy rằng ai sống 100 năm không thấy được Pháp sinh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được Pháp sinh diệt. Thấy Pháp sinh diệt đó, nó là một thứ tuệ giác đó là cái gì rất là mạnh rất là mãnh liệt là một sự chuyển hóa lớn đối với tất cả phần đông con người phần đông tôn giáo đều mơ về một thiên đường đều mơ về cảnh giới nào đó mà con người sống trường sanh bất tử chúng ta sẽ về sống ở bên chúa hưởng nhan thánh chúa chúng ta về thiên đường mà ở đó chúng ta có một cái thân bất tử một linh hồn trường tồn vĩnh hằng nhưng mà đó không phải là điều Đức Phật dạy Đức Phật dạy rằng tại sao chúng ta chết bởi vì chúng ta nhập cuộc trầm luân hãy nhập cuộc trầm luân thì phải có sanh có tử và cuộc trầm luân đó chúng ta nhập cuộc là vì vô minh và ái dục và chính cái tri kiến nhận rõ nhận thức rõ cái tính chất phù ảo của cuộc sống là khiến cho chúng ta chấm dứt được cái sự nhập cuộc đó và ở trong mỗi trường hợp Đức Phật ngài khuyên chúng ta sử dụng một cái rất thật rất bình thường thật đến nỗi mà nó gần gũi vô cùng đó là sự vô thường hủy hóa của thân này trong câu chuyện này một vị thiền ở trên cuộc hành trình đã nhìn thấy ảo ảnh khi mà đi qua những con đường nó bút chúng ta đến Ấn Độ vào những tháng nóng của mùa nóng thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy ảo ảnh lắm và rồi vị tỳ kheo này cũng đã tìm chứng kiến những bọt nước trên một chục súng và Đức Phật Ngài muốn vị tỳ kheo này dùng bọt đổi với dòng suối dùng áo ảnh khi mà trời nắng lên ở trên đường để liên tưởng sự liên tưởng này rất là quan trọng liên tưởng đến cái gì liên tưởng đến thân này thân của chúng ta sự liên tưởng đó đó nó có một cái mãnh lực một mãnh lực rất là quan trọng thưa quý vị à, ai đã từng ai đã từng lấy hai cái cục đá chạm vào nhau để tạo nên lửa như là chúng ta dùng cái ma sát của quẹt diêm hay là ma sát của hai hòn đá thì hai, hai hòn đá nó vô nghĩa lắm hai hòn đá nó không có gì hết nhưng mà khi hai hòn đá nó chạm mạnh với nhau nó sạc lửa đó thì lửa là cái gì rất là kỳ diệu nếu lửa đó mà chúng ta biết cách giữ lại đó Thì nó có thể thắp sáng ban đêm Nó có thể làm chính thức ăn Nó có thể sự ấm mùa đông Lửa đó là kỳ diệu, lửa đến từ đâu Lửa đến dạng, đơn giản từ cái sự ma sát của hai cái vật thể cứng Như là hai cuốn gỗ cứng hay là hai phiên đá thôi Và đây là một cái điểm mà Mà Đức Phật nói đến cái, cái khả tính với cuộc đời này những cái khả tính mà Đức Phật dạy với cuộc đời này đôi khi khiến chúng ta rất khó tin nó khó tin như là đất bùn nhơ không là cái gì cả cô đưa tay vào không muốn nhưng mà từ đất đó bùn nhơ đó hoa sen có thể nở được những loài hoa lại có thể nở lên được và khi hoa nở lên hoa nở trên đất trên bùn nhơ nó là cái gì rất là kỳ diệu rất kỳ diệu vô cùng thưa vị chúng tôi ờ, năm nay có trồng một ít súng sen ở trong một cái hồ ở trong chùa và có những buổi sáng và buổi chiều ra thì chúng tôi phải nói rằng trong một cái chậu đất chậu đất thôi để trong nước và từ đó sen và súng một lên có những đó hoa sen rất đẹp có những hoa súng nhiều màu sắc rất thú vị cái đẹp cái màu sắc thú vị đó nó đến từ đâu đến từ bùn nhơ nước động cũng như chúng ta nói hai cục đá chạm với nhau ra lửa lửa là một kỳ diệu của đời sống nó là một hiện tượng vật lý rất là kỳ diệu nhưng đến từ hai cục đá thôi thì cái khả tính đó, đó nó xảy ra một cách kỳ diệu khi mà Đức Phật dạy ra từ cái thực tại rất tầm thường từ cái thực tại không có gì đáng để chúng ta hoan hỷ hết thì nếu chúng ta khéo nó lật lại nó lại tác động được cái tuệ giác sanh khởi nhìn thân như bột nổi biết thân như ở ảnh nhổ tên hoa tự thần vẽ nhổ mũi tên hoa bượt tầm mặt tự thần tất cả nó xảy ra trong đường tơ cá tóc cái chết nó là một thực tại mà không phải khó thấy nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy được là bởi vì chúng ta có mặc cảm chúng ta không việc với nhìn thấy một điều quan trọng mà chúng ta học trong Phật Pháp đó, đó là chúng ta nhận ra cái bản chất của con người là chúng ta thường có mặc cảm với sự thật bởi vì chúng ta mặc cảm với sự thật nên chúng ta không giờ muốn nhìn thấy sự thật ai nói chúng ta già thì chúng ta buồn ai khen chúng ta trẻ thì chúng ta vui ai nói những điều gì mà nghĩ đến cái chết thì chúng ta nói là siêu sẹo chúng ta không muốn nghe nhưng mà không phải là vì người ta khen mình trẻ mà mình trẻ đâu không phải vì người ta nói người ta tránh những cái câu về xui sẹo mà mình hên đâu không phải vậy chết là chết thôi <laughs> nhưng mà như vậy một điểm thứ hai mà điểm rất là đặc biệt mà đạo Phật đề cập đến đó là từ những cái rất là tầm thường đó những cái thực tại phủ phàng đó, đó chúng ta có thể thắp sáng được tuệ giác về điều này đó, là một trong những điểm then chốt tạo nên sự khác biệt giữa Phật pháp với bất cứ triết lý nào với bất cứ tôn giáo nào tôn giáo thì nói đến thần linh nói đến cái sự cứu rỗi triết lý người ta nói đến cái sự triết lý viễn vông trong triết lý cao siêu Phật pháp không nói đến thần linh Phật pháp không đòi hỏi chúng ta phải nghĩ những nghĩ gì quá cao siêu Phật pháp dạy chúng ta sẽ nhìn thẳng là thực tại vô thường thực tại sanh diệt hồi tối qua mình đi ngủ trong người nó khỏe sáng thức dậy nghe nó mỏi mệt nghe muốn bệnh thì đó là vô thường rồi sáng sớm thức dậy tinh thần phấn chấn thì mình, mình nghe chuyện gì nó bực bội nó là vô thường tự nhiên đọc cái tin tức một người thân vừa mới qua đời chúng ta chuẩn bị đi đám tang cái đó là vô thường nó chẳng có gì nếu chúng ta nói là không cần cái gì phải cao siêu không cần cái gì quá trừu tượng không cần phải cái gì đến thiên hữu thiên ý gì hết nó chỉ đơn giản là mở mắt ra gì vào thực tại và chúng ta là con phật thì chúng ta nhớ một câu là ai cho sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt tại sao pháp sanh diệt như vậy quan trọng như vậy tại sao nhìn thân như một nỗi quan trọng như vậy tại sao nhìn thân như ảo ảnh quan trọng như vậy bởi vì thưa quý vị những điều đó đó nó cho chúng ta được những giờ phút nhận ra cái gọi là tôi là như vậy cái gọi là ta là như vậy đó có một điều chắc chắn rằng nếu chúng ta thường tâm niệm về vô thường nếu chúng ta thường thấy cái ảo ảnh của thân nếu chúng ta thường thấy cái phù du cuộc sống thì chúng ta bớt đi rất nhiều cái cao ngạo cái ngã mạn cái tự hào tự đắc ờ, cái tính tranh danh đoạt lợi chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều những thứ uh, vui buồn thương ghét nếu chúng ta không tin chúng ta thử coi <laughs> nếu chúng ta không tin thử coi bây giờ có một cái thiên thể nó sắp chậm vào trái đất và loài người sắp bị tiêu diệt ngồi đó mà giận thần chứ làm gì nhưng mà thực tế là rồi tất cả chúng ta chết tại sao chúng ta phải chết tại sao chúng ta sẽ chết mà chúng ta lại phải chấp thủ vào nó nhiều như vậy thì thưa quý vị đó là vô minh sự vô minh nó tạo ra chấp thủ chúng ta đã nói về hai cái trọng điểm thứ nhất là tất cả chúng ta đều phải chết và cái trọng điểm thứ hai của lời Phật dạy là cái thực tại đó nếu khéo nhìn thì chúng ta sẽ thắp sáng được tuệ giác điều thứ ba đó là chúng ta phải có niềm tin ở sự giải thoát khi mà Đức Phật còn sống ở trong cung, Ngài có một suy nghĩ. Suy nghĩ này không giống bất cứ ai hết. Ngài nghĩ rằng, nếu có một cái bị chi phối bởi sanh già, bệnh chết, thì chắc chắn phải có một cái không bị sinh sanh già đau chết chi phối. Đó là ý nghĩ của Ngài và do vậy ngài đã bỏ lại sau lưng tất cả để lên đường bởi vì ngài thấy rằng cho dù ngài làm vua và là một vị vua rất tài năng rất giỏi có thể chinh phục cả mặt đất này thì ngài cũng lẫn quẩn trong sách về đạo chết thôi thành ra ngài đi đến chọn con đường không bị gia đạo chết và ngài đã thành tựu phật quả ở dưới cội bồ đề thì thứ gì giờ một điều mà tất cả chúng ta thường không cảm nhận được là chúng ta ít khi cảm nhận cái giá trị của sự giải thoát giá trị của sự giác ngộ giác ngộ giải thoát là hai cái chuẩn mực rất tốt để chúng ta nghĩ về cái cứu cánh giác ngộ là cái khả năng thấy thấy rõ thấy rất xác thực và giải thoát là để tâm không vương mang không dính mắc nữa chúng ta khoan nói đến vô dương niết bàn chúng ta khoan nói đến đời sau chúng ta chỉ nói trong cái cuộc sống hiện tại này thôi nếu với cuộc sống hiện tại này đó tâm của chúng ta nhẹ nhàng hơn tâm của chúng ta có khả năng buông xả hơn tâm của chúng ta bớt bám víu hơn tâm của chúng ta bớt cố chấp hơn thì chúng ta hạnh phúc chúng ta thực sự hạnh phúc chúng tôi lại phải trở lại với một câu chuyện mà chúng tôi kể quý vị nghe mấy ngày qua quý vị đừng nói tại sao chúng tôi kể nhiều nhưng mà tại vì nó, nó liên hệ đến cái chuyện mà chúng tôi đang nói đây ở trong chùa trước khi có hai con chó là con Meta và Karuna Karuna bị xe đụng chết và Meta nó một mình mà nó cũng cao tuổi rồi nó mười mấy năm ở chùa và ở trong chùa thì ai cũng nói là mình có nhu cầu để có thêm chó mới tại vì Meta cũng bao lâu mà ở trong chùa cần chó đêm hôm đi ra đi vô có con chó thì nó nó thấy tốt hơn mình nó nghe tốt hơn mình nó biết được người lạ tốt hơn mình và ra kia rồi chúng tôi có nhận thêm hai con chó do cái chùa khác cho chó dễ thương nhưng mà khi đem hai chó về cổng cái rất cực là con bé ta nó không chấp nhận hai con chó mới quý biết chuyện đó rất là bình thường bình thường lắm chúng tôi thấy nó giận ra mặt nó ghen ghét ra mặt nó ganh tị ra mặt nó khó chịu ra mặt rồi khi mà nó bình thường thì nó rất là dễ thương nhưng mà khi nó ghen ghét đố kỵ á thì cái mặt nó rất là xấu nhưng mà mình biết mình thương nó tại vì sao vậy mình hiểu nó là bản chất là như vậy bây giờ một hồi trước giờ nó một mình một chợ bây giờ nó thấy có hai chó khác về và mình phải săn sóc cho hai chó này thì nó nó ghen ghét nhưng mà mình là một con người mình nhìn thấy đất chùa rộng mênh mông mình có đủ thức ăn thức uống cho cả ba con chó và cái chỗ vui chơi nếu ba con chó mà nó nó vui vẻ nó hòa thuận cái chơi nhau thì nó vui không không có con bé ta nó nghĩ là nó là ma cũ nó quyền hiếp ma mới con bé ta nó nghĩ rằng chỉ đang đi trong chùa sẽ chia cái tình thương với con chó khác được là phải thương của mình nó thôi hồi trước khi không có hai con chó về đó thì không có gì bây giờ sáng bữa nào mở cửa ra nó nằm ngay trước Ừ, nó nằm ngay trước cửa phòng chúng thưa quý nó chờ giống như đòi nợ vậy, chẳng có nợ gì hết nhưng mà nó muốn nằm đó thì nó nhắc là nó hiện hữu trên cuộc đời này là đừng quên đó nhưng <laughs> chúng ta thấy tội nghiệp tất cả đều do cái ý niệm cố chấp hết cái thân phận của con chó giống như chúng ta vậy Thằng trên đem con người mà biết con chó thì nghe nó thảm quá chúng tôi nhớ ngày xưa có nhà văn nhà văn Nguyễn Vĩ đó ờ, ông có một câu câu nói mà mà ờ, nghe nó rất là phủ phàng đó là nhà văn ăn năm khổ như chó đem con người kể con chó thì nó phổ mà nhưng mà thật sự phải nói như vậy chúng ta là con người trong cái nhìn chung dung mà hiểu biết việc đó thì chúng ta thấy ồ nếu ba con chó mà nó hòa hợp nó xung về với nhau thì vui vẻ quá sống vui ờ, có có có người lớn có nhỏ rồi đó ờ, đồ ăn đó đến dù mênh mông đó đâu có thiếu gì đâu nhưng mà không nếu có vị nếu nếu được như vậy đâu có gì đâu nói ở đây là phải giành việc phải ganh ghét đố kỵ bị rầy bị la ờ, thậm chí là con bé ta có lúc đi cắn cháu kia bị đòn nữa nhưng đó là như vậy đó là như vậy đó như vậy là sao là phải biến cuộc đời này thành một bi kịch phải chốt lấy những khổ đau phải cay đắng tất cả những cái cay đắng khổ đau đó nó đều là do vô minh mà ra không chịu không chịu thấy không chịu nhã nè bởi vì khi đức phật giải rằng biết thân như bọt nổi yeah. Dạ. mà thấy được thân như ảo ảnh bưởi ấy bẻ tên hoa bực tầm mắt thứ thật nó không đơn giản đâu thưa quý vị để thật sự đời sống chúng ta và phải nói rằng để con người có thể tỉnh thức để chúng ta làm một cuộc chuyển hóa là một cuộc cách mạng thực sự của đời sống đó thì nó phải cần một cái biến cố rất mạnh và một ở trong những cái biến cố mạnh có thể tác động được sự tỉnh thức của chúng ta đó là cái chết cái chết của một người thân cái chết của ai đó hoặc giả là cái chết của chính mình nếu mỗi ngày mà chúng ta nhìn chính mình rồi mình sẽ phải chết rồi mình sẽ phải chết tất cả chúng ta đều phải chết chúng tôi có những ngày à, đi bộ ra phía sau chùa có một cái một cái tỉnh thất nơi đó là nơi mà ngày xưa hòa thượng hồn giác đã sống gần 10 năm à, sống à, gần 9 năm thưa quý vị mà bây giờ thì chúng tôi giữ là nhà kỷ niệm đó cũng là cái tỉnh thức cũng tương đối là tốt nếu so với cái tiêu chuẩn sống ở Mỹ này tỉnh thức còn đó nhưng mà ngày không còn nữa ngày không còn nữa và chúng tôi tự biết rằng chúng tôi đứng đó trong ngôi chùa này chúng tôi là trụ trì của chùa này từ lúc khai sơn cho đến bây giờ và rồi sẽ có một ngày nào đó có một vị sư hay một phật tử đứng đâu đó nhìn ngôi chùa này nói rằng siết đẳng đã từng sống tại đây ờ, ba bốn chục năm rồi bây giờ chúng ta ra đi không còn nữa điều đó chắc chắn chắc chắn không bao giờ có chuyện mà mình lột da sống đời mãi mãi mà mình làm trụ trì hoài hết mình những ngôi chùa <laughs> không có Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh là chăn trâu với gậy lùa trâu dạ. tinh sớm tinh sư buổi sớm lùa trâu ra đồng tử thần đó, cũng như vậy lùa chúng ta đi vào cõi chết quý vị nào mà nhìn thấy cái người lùa lùa vịt hay là lùa trâu lùa bò cứ lùa một đàn đi đi đến cái chỗ nguyên một bầy nó đến thì tử thần lùa chúng ta đến chỗ chết chúng ta có con đường nào khác không sớm thì muộn không chống thì chạy tất cả chúng ta đều phải chết nhưng mà thay vì buồn thay vì khổ thì Đức Phật cho chúng ta một thông điệp rất quan trọng là hãy dùng cái sự trạng đó làm một cái thiền án dùng cái sự trạng đó làm một cái chất liệu thắp sáng tuệ giác chúng ta có hai sự lựa chọn hoặc giả là run sợ khi mà nói đến cái chết hoặc giả là chúng ta quay mặt đi không muốn nhìn thấy cái chết hoặc giả là chúng ta làm như đức phật đối diện với cái chết thân mình như vậy đó giống bọn nổi giống ảo ảnh giống đồ gốm có đó mất đó mình khỏe đó đau bệnh đó sống đó chết đó thấy như vậy nếu mà có một cái gì đó mà giúp cho chúng ta được từ rất thực rất thẳng rất thành thật đó thì đó là cái thái độ bước đi chấp thủ đời sống chúng ta có nhiều chấp thủ lắm thưa quý vị từ ở ngoài đời cho đến trong đạo từ những cái chuyện to lớn kinh bang tế thế cho những rất là tầm thường quan hệ giữa con người với con người tất cả đều bị ràng rịch trong những cái rất là tầm thường rất là tào lao rất là nhỏ mọn nó không có đáng hết. tranh nhau từng lời ăn tiếng nói tranh nhau từng uh, từng chút từng chút để làm gì để rồi tất cả đi vào cõi chết tất cả chúng ta đi cõi chết như hàng ngày chúng ta đi đứng ăn nói thì chúng ta xem như hình như cái chết nó không có hiện hữu hình như cái ai chết đó chứ mình không có chết chúng ta phải tin vào Đức Phật chúng ta phải tin vào lời dạy của Đức Phật là nếu chúng ta dùng thực tại đó làm cái chất liệu thấm sáng, thắp sáng tuệ giác thì ở đó cuộc sống có ý nghĩa lắm giống như dùng hai cái phiến đá rất tầm thường phiến đá lăn lóc đâu đó phiến đá không ai màng đến chúng ta đánh với nhau tạo ra lửa lửa nó đến từ sự ma sát với hai phiến đá nó là hiện tượng kỳ diệu khi tâm của chúng ta đối diện với thực tại đó và nếu chúng ta biết nhìn biết thấy nhìn đúng chỗ đúng góc cạnh đó thì nó tạo ra tự giác đó cũng là một hiện tượng kỳ kỳ diệu và đức phật này xác nhận với chúng ta hiện tượng có có hiện tượng là từ trong bùn nhơ nước động thì hoa sen nở được từ trong cái mặt đất tầm thường những loài hoa có thể nở được từ trong chỗ đau khổ lòng bi mẫn có thể sanh khởi được từ trong cái thực tại vô thường khổ não vô ngã đó tuệ giác thể sanh khởi được chúng ta phải tin điều đó nếu chúng ta không tin điều đó thì chúng ta đừng nói mình là con Phật nếu chúng ta không tin điều đó thì chúng ta đừng nói rằng mình thấy được giá trị của giáo pháp giáo pháp dạy cho chúng ta là phải phải đặt lại cái nhìn giáo pháp dạy cho chúng ta là biết khôn ra thay vì ngồi đó mà khóc ngồi đó mà buồn ngồi đó mà lo sợ ngồi đó mà mặc cảm mà sầu bị thì chúng chịu khó chịu khó nuốt cái đó vào trong lòng chịu khó tiêu hóa nó chịu khó làm thế nào dám một lần đối diện với nó để chúng ta khôn ra hơn là suốt đời phải tránh né nên khi khi mà chúng ta đọc lại những cái lời dạy xa xưa của Đức Phật những câu chuyện cổ xưa thì chúng ta thấy lòng bận người Phật một vị chánh đẳng chánh giác lẽ ra ngài có một cái đời sống hoàn toàn thoải mái an định nhưng ngài quan tâm đến tất cả những ai hữu duyên. Và chúng ta nói rằng một vị tỳ kheo này rất là hữu duyên, đi trên đường, nhìn thấy những cảnh tượng rất là bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà rất là hữu duyên thay là Đức Phật Ngài đã xuất hiện. Về này Ngài đã nhắc vị tỳ kheo rằng hãy đem những hình ảnh đó liên tưởng đến cái thân của mình để tạo nên một công án, tạo nên một thiền án. Và từ cái công án, thiền án đó, đó vị này thắp sáng được tuệ giác chúng ta không có cái may mắn của vị tỳ kheo là sanh ra thời Đức Phật còn tại thế như vị tỳ kheo đó và đủ căn cơ để giác ngộ như vị tỳ kheo đó nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì bài học của chúng ta lật ra chúng ta vẫn có thể tìm thấy được cái công thức tìm thấy được cái thâm đá tìm thấy được những cái những cái ý quyết và những ý quyết này giúp cho chúng ta rất nhiều bởi vì với một cái người tu Phật thì chúng ta không bao giờ sợ vô thường chúng ta không những sợ sự thật mà chúng ta xem sự thật xem sự sanh diệt xem sự vô thương nó là những gì giúp cho mình bớt ngã mạng lại giúp cho mình bớt cao ngạo lại giúp cho mình bớt chấp thủ lại giúp cho mình bớt đi cái sự đố kỵ ganh ghét lại giúp cho mình bớt cái sự tranh giành lại tại vì tất cả những thứ đó đều là cái phó sản của tâm chấp ngã đều là cái cái sản phẩm của vô minh và ái dục hết không có gì hết nó vậy đó mà khi mà chúng ta tu tập ở trong cuộc đời này thì chúng ta nên tự nhắc là nếu mình có hiểu được lời Phật dạy thì ở đâu nó cũng là cuốn sách hết ở đâu cũng là một quyển kinh và tất cả những hiện tượng đều dạy cho mình rất nhiều chúng tôi nhớ hồi nhỏ ở gần sư trưởng thường nghe sư trưởng nói câu là thế gian là đại học đường hoàn cảnh khốn khó là trường dạy khốn chúng tôi không biết ai là cha của nhưng một cuộc sống đó là một cái trường đại học dạy chúng ta rất nhiều và Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng trong hơi thở ra vào trong từ khoảnh khắc khoảnh khắc sanh diệt trong từ những cái trạng huống của đời sống hoặc vui hoặc buồn thăng trầm vinh dục chúng ta hãy nhìn lại tất cả những điều đó có thể là những gì khiến chúng ta não lòng khiến chúng ta buồn bã nhưng mà nếu cái cái thực tế của đời sống khiến chúng ta buồn bã não lòng thì chúng ta nên tự nhắc mình rằng chúng ta vẫn chưa có áp dụng đủ lời Phật dạy tại vì sao vậy Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng nên nhìn thực tại một cách nào đó để cho trí tuệ sanh khởi chứ phải nhìn thực tại nào đó để cho chúng ta buồn rầu giận dữ vì vậy nếu ngày mai này kể cả hôm nay nữa nếu có một ai đó rất thương chúng ta mà họ phản bội mình nếu có một ai đó rất thân với chúng ta mà họ bình viễn ra đi nếu có một ai đó, đó mà mình kỳ vọng rất nhiều bây giờ họ không như mình kỳ vọng thì thay vì bực bội thay vì thất vọng thay vì chán nản thay vì sầu khổ thì thưa quý vị chúng ta nên nhìn rất là đơn giản cuộc sống là như vậy nó là vô thường là như vậy không có gì nằm yên một chỗ không có cái gì mà hoàn hảo không có cái gì mà phải như ý của mình muốn thật ra khi Đức Phật kể dạy rằng tất cả pháp hữu vi là vô thường Ngài muốn nói rằng tất cả pháp hữu vi đều phải dịch chuyển không đứng yên một chỗ khi Ngài nói tất cả pháp hữu vi đều khổ não đó là bởi vì nó không đứng yên một chỗ nên không có cái chỗ nào ở trong tam giới này mà nó là một cõi bình yên thật sự và là cõi bình yên thật sự là không có và nếu chúng ta nghĩ trong cuộc đời này mà mình làm chủ được cái nhà làm chủ được cái xe có chồng có vợ có con cái mà mình làm chủ cái đó nó cũng là một sự nông nổi của mình tại thật ra dù là chồng dù là vợ dù là con cái dù là bạn bè dù là đệ tử học trò dù là ờ, ai đi nữa dù chúng ta có giấy chủ quyền đi nữa thì chúng ta sẽ không làm cái gì hết cái thân mình thì không làm chủ là chủ cái gì chúng ta đâu có giấy chủ quyền nào về thân của mình đâu mà mình vẫn nghĩ là của mình nhưng mà rồi thân này nó nay bệnh mai đau mình đâu làm chủ nó đâu và khi nó chết không làm chủ nó đâu chúng tôi nhớ rằng khi mà ngày hội giác tịch đó là năm 2012 ngày tịch vào ngày 5 tháng 12, 2012. Trước đó, gần 3 tháng, thì ngày không khỏe nhưng mà ngày đi sang Florida để gặp Bác Thảo. <clears throat> Bác Thảo là một trong những Phật tử sáng lập ra chùa Phật Pháp. Là một người rất có đạo tâm và rất là đáng quý. Ờ, một đời lo cho ngôi Tam Bảo. Và lúc đó Bác Thảo bị ung thư ngài ngồi trên chiếc xe lăn tại lúc đó ngài ngài đi lại khó khăn ngài ngồi xe lăn bác thảo ngồi trên giường bệnh một người 84 tuổi một người 80 tuổi và cả hai người đều kề cận cái chết cả hai người đều kề cận cái chết bởi vì thật ra ngài mất rồi bác thảo cũng mất không lâu sau đó thì uh, cũng mất trong năm 2012 một bên là một vị lão tăng một vị trưởng lão một bên là một vị cư sĩ lão thành cả hai vị đều thương nhau đều quý nhau và cả hai người đều đều có những cái vì nhau nếu ngài hậu giác ngài không vì thương và thảo ngài đã không bỏ thì giờ mà khi ngài bệnh ngày qua Saint Petersburg đi gặp một người Phật tử như vậy khi người đã sắp mất thì ngài mới nói Thảo ơi Đức Phật dạy là mình đâu có muốn thân mình đâu nó nó đau mình đâu muốn thân mình nó chết rồi mà nó cũng chết vô thường nhưng mà điều quan trọng đó là mình có nhận ra nó hay không điều quan trọng mình có chấp thụ nó hay không thật ra nếu những lời nói đó mà nói ở trong một cái một cái cái cái, cái hoàn cảnh khác thì chúng ta sẽ nghe như là như là một cái như là một cái uh, lời giảng pháp bình thường thôi nhưng mà cái lời đó được nói ở trong một bệnh viện ở trong một căn phòng cho bệnh nhân và nói từ một vị trưởng lão đang ngồi trên xe lăn sắp ra đi và một người cư sĩ lão thành cũng bị ung thư và cũng sắp ra đi và cả hai vị đều rất là bình tĩnh rất là thanh thản ngài hòa thượng ngài nói một cách rất là chậm rãi và bác thảo chắp tay lên dạ chứ thấy hình ảnh đẹp quá và bây giờ chúng tôi vẫn giữ điều đó thưa quý vị chúng tôi vẫn giữ trong cái iPhone của mình um, có những lúc thì chúng tôi nghĩ là nên post lên ở đâu đó nhưng mà sau cùng chúng tôi nghĩ thôi à, vì cái sự ờ, tôn trọng nào đó với bác thảo cũng như, như ngài nhưng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thể chúng tôi sẽ sẽ, sẽ cho cái đó lên public nhưng mà chúng tôi thấy hình ảnh rất đẹp có thể người khác thấy rất bình thường một người già nói chuyện người già người bệnh nói chuyện người bệnh nhưng mà quả thực thưa quý vị à, có sự khác biệt rất lớn khi mà chúng ta già rồi khi mà chúng ta bệnh rồi khi sắp đối diện cái chết rồi nhưng mà vẫn quý về cái đạo tâm về đức hạnh của nhau vẫn quý là vì cả hai đều chia sẻ cái giá trị đó lời dạy đức phật cả hai đều có thể cảm nhận sâu sâu sắc giá trị của lời dạy đức phật nói về vô thường điều đó đẹp và điều đó cho chúng ta thấy giá trị của giáo pháp thì ờ, thưa quý vị ờ, chúng ta đã nói về ba cái điểm liên quan đến bài kinh mà qua từng thầy sư giảng hôm nay chúng tôi chỉ mới nói thêm một cái một cái ý mà ý đó Đức Phật ngài có dạy là bẻ cái cái mũi tên hoa của thần chết tên hoa ở đây tức là cái mũi tên mà cái đầu giống như cái hoa tại vì nó nó, nó cái nụ nhọn thưa quý vị nụ nhọn để xuyên và cái mũi tên ấy, thì nó cần có cái đầu để cái đầu đó nó nó làm cho cái cái đường bắn của mũi tên được ổn định thành ra cái mũi tên luôn luôn có cái đầu và cái đuôi cái đuôi thì điều chỉnh cái hướng gió và cái đầu là để cho nó được thăng bằng và Đức Phật dạy rằng cái chết đó là một cái mũi tên xuyên phá mũi tên gây chúng ta rất nhiều đau khổ mũi tên nó tạo tạo bao nhiêu cái sự kinh hoàng cho những người sắp chết mũi tên nó tạo bao nhiêu nước mắt cho thân nhân trước anh ly tử mà trong giờ cũng vàng chúng ta nhìn người thân sắp ra đi hoặc chúng ta kỳ hận với cái chết thì chúng ta phải hỏi rằng cái mũi tên của thần chết đó chúng ta có bẻ được hay không mũi tên của thần chết thật sự chúng ta có tránh được hay không mà nếu chúng ta không tránh được thì chúng ta làm gì thì càng đọc vào trong kinh điển của Phật Pháp đó, thì chúng ta càng tin vào một điểm là tự trong sâu thẳm của mỗi chúng sinh có một khả tính giác ngộ giải thoát cái khả tính đó là tuệ giác cái khả tính đó nó giống như lửa mà được tạo nên bởi đá hay là những loại ngủ cứng mà ma sát với nhau trước đó không có lửa không có nằm sẵn trong đá lửa không có nằm sẵn trong gỗ nhưng mà nếu chúng ta dùng hai phiến gỗ để cọ sát hay là hai phiến đá chạm nhau thì tạo ra lửa đó là một hiện tượng vật lý thì trên phương diện tâm lý cũng vậy nếu chúng ta chịu khó mở rộng tầm mắt chịu khó nhìn một cách cởi mở thì thưa quý vị sự chạm trán với thực tại nó không hoàn toàn đau khổ như người ta nghĩ mà nó có thể là một cơ hội cho sự giác ngộ nó có thể là một cái cơ duyên để chúng ta thấy được những điều trước khi chúng ta không từng thấy. Nhưng một điều lợi đặt rất lớn cho những người thường tâm niệm về sự chết là để khiến chúng ta có khả năng buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả những chấp thủ, buông xả những cái hận thù, buông xả bằng những cái sự bám víu, mà vốn rất khó trong đời sống này rất khó trong đời sống và khi mình cảm nhận như vậy đó thì chúng ta sẽ nhớ đến bài kệ này hay là chúng ta nhớ đến câu kệ mà Đức Phật dạy ai sống 100 năm không thấy được Pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được Pháp sanh diệt thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong cái uh, phần sau hôm nay chúng ta không có phần thảo luận tại vì uh, dường như là không có chưa tăng các vị giảng sư khác vào trong lớp học bây giờ thì uh, xin kết thúc chương trình chùa sinh hoạt hôm nay của lớp Phật pháp Buddha Dhamma ngày mai này thưa quý vị chúng ta sẽ có lớp thắng pháp phổ thông và chúng tôi sẽ là vị giảng sư kính đại lễ chi tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử chúc tất cả một ngày an lành một đêm an lành hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai nam mô bổn Giả sa thú sa thú lành thai con tu nữ như pháp cùng đại chúng công đông chúng con kính tri ân ngài hòa thượng giác đẳng đã từ bi giảng phần sau của bài học ngày hôm nay để chúng con nghe hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài sa thú sa thú là